rằng phước đầy nhà Có được người yêu nói danh là đấng hào hoa Đời vui biết chừng nào Tình say đắm ngọt ngào hậu bàn đặt con người nào mà không mơ ước Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thì chung Đời đâu biết mà ngờ Hào hoa số năm trề bởi vì hào hoa cũng là Là đào hoa vậy thôi Hào hoa là gì nếu không đào hoa nếu không đào hoa là gì? là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng ánh mắt đã tình yêu cô say mê có chồng đào hoa các cô từng phải đề phòng bởi vì đào hoa mấy khi được tiếng thì chung người Chúng bạn thường hay báo em rằng xuống đầy nhà Có được người yêu nói danh là đấng hào hoa Đời vui biết chừng nào Tình say đắm ngọt ngào hồng tan rằng ngọt Nào mà không mơ ước Thế mà lòng em vẫn chưa được trong cây và hồi bụng cao con chim anh manh hót câu tình tứ một vầng trăng xa anh sẽ về thăm Thăm đồng ruộng sâu Thăm rặng dừa cao lũy chúng bờ lao Xưa đã cùng em tươi vườn trâu Nghiêng nắng hàng cau xanh rạt rào Bên giàn thiên lý bên khóm mai trong cây và thành xa anh sẽ về thăm ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em khóc hỏi niềm mắt xanh sao nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa gõ cửa trái tim sao em trái tim sao em hừng hờ ngó tái tê năm cánh thầm thờ nhẹn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong đời chờ cửa trái tim và em được vào dù ngày buồn ngày chia ly cứ mỗi dần quay qua trốn xa phồn hoa đùa là những gấm quanh mình mình mà lòng nhớ thương bóng ai mơ phai cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ một mình cô đi lên thành luôn chồng cao tay trao đến tay thôi đứng nhìn vì sự lỡ người con áo hoa ngày vui còn tôi ước nghĩ lời rồi ngày đi cô bên tình tôi à ơi tình lỡ đi hết bao nhiêu mộng mơ một mình cô đi lênh thành đua trộm cao tay trao đến tay thôi đứng nhìn về xin lỡ người khoác áo hoa ngày vui cùng tôi ước nghĩ lời rồi Ooh.